nắng nhẹ nhàng vội mang hơi ấm cuối con đường ngày cứ trôi đi mọi thứ êm đêm vẫn như bình thường còn anh bao năm cô đơn kể từ ngày em xa dẫn xa Ngước mắt lên cao nhìn về nơi đó có em Ngày xưa ấy Em là người anh yêu nhất trên đời Vun vén yêu thương Thầm mong ta hạnh phúc bên nhau tuyệt vời dù mai đoạn đường dẫu có bao xa Tháng ngày về sau chỉ muốn đôi ta Nắm tay em thật lâu trọn đời có nhau Thật lòng anh lại nhớ khi ta quen nhau Một ngày nắng phai Nụ cười duyên ấy khóa tim anh Không yêu một người thứ hai Anh đã rất nhớ em Anh nhớ em Chẳng thể nào giữ em lại Nắng ấm trên cao còn cho em ấm áp không Thật lòng anh tiếc nuối khi anh bên em chẳng được bấy lâu Lời yêu thương lúc ấy anh trao cho em nào được mấy câu Người ở nơi xa đó nhớ là Ngày xưa hay đến bây giờ Từng năm tháng bên em anh luôn giữ mãi trong tim Ngày xưa ấy Em là người anh yêu nhất trên đời Vun vén yêu thương thầm mong ta hạnh phúc bên nhau tuyệt vời dù mai đoạn đường dâu có bao xa Tháng ngày về sau chỉ muốn đôi ta Nắm tay em thật lâu cho đời có nhau Thật lòng anh lại nhớ khi ta quen nhau một ngày nắng phai Nụ cười duyên ấy khóa tim anh không yêu một người thứ hai Anh đã rất nhớ em, anh nhớ em Chẳng thể nào giữ em lại Nắng ấm trên cao còn cho em ấm áp không Thật lòng anh tiếc nuối khi anh bên em chẳng được bấy lâu Lời yêu thương lúc ấy anh trao cho em nào được mấy câu Người ở nơi xa đó nhớ là Ngày xưa hay đến bây giờ Từng năm tháng bên em anh luôn giữ mãi trong tim Thật lòng anh lại nhớ khi ta quen nhau một ngày nắng phai Nụ cười duyên ấy khóa tim anh không yêu một người thứ hai Anh đã rất nhớ em, anh nhớ em Chẳng thể nào giữ em lại Nắng ấm trên cao còn cho em ấm áp không Thật lòng anh tiếc nuối khi anh bên em chẳng được bấy lâu Lời yêu thương lúc ấy anh trao bên em nào được mấy câu Người ở nơi xa đó nhớ là Ngày xưa hay đến bây giờ Từng năm tháng bên em anh luôn giữ mãi trong tim bên em anh luôn giữ mãi trong tim